Xin chào cả nhà nha Bên này hôm nay cửa hàng vi tỉnh Văn Cương sẽ à, giới thiệu cho cả nhà ba cái mẫu camera à, mà rất là thông dụng trên thị trường hiện nay mà bên à, em đang lắp đặt nhiều và thứ nhất thứ hai là bên em bán thì khách hàng cũng rất là nhiều mấy mẫu này là cho anh chiều vô thì nên cho nó còn nữa à. À. một là cái màu à, C6N này hiện tại giá thì cũng rất là rẻ khoảng từ 600 hơn 600 ngàn còn thôi tầm tầm giá này thì cái này là bên em đang bán rất nhiều và chất lượng hình ảnh cũng rất là ok nhé tí nữa em sẽ trích một vài cái hình ảnh cho mọi người xem thứ nhất thứ hai là em sẽ hướng dẫn về cái cách khoảng à, 5 à, bước để mình cài đặt cái gai wifi camera này nó rất là dễ mà cài cái này trong khoảng thì khoảng 5 phút là xong thôi đây đây cái mẫu này để bây giờ em sẽ mở cái mẫu này ra xem ha thì cái này thì mình lắp ở trong nhà nhé trong này là có cái phụ kiện với cục nguồn và cái giấy của nó ha đây là có cái cuốn sách hướng dẫn còn đấy là cái camera ha đó. nó nhỏ gọn ha cái này mình làm thế đặt đứng thế này được mà mình kéo ngược thế này cũng được nhé nó quay 360 độ và nó có chế độ đàm thoại hai chiều nhé có nghĩa mình nói thì người khác nghe và người khác nói thì mình cũng nghe đó là cái mẫu này là mình lắp trong nhà rất là nhỏ nhặt ha hiện tại giá cũng rất là rẻ ở ờ, những anh chị nào ở khu vực như ờ, Thuận An Dĩ An ờ, Tân Uyên Năm Năm 550 hay vị ship gì thì có thể ghé qua bên em á cửa hàng em thì ở khu dân cư Bốn bậc Tư Bình Đẳng Bình Hoa Thuận An Bình Dương đó, số điện thoại thì ở trên màn hình đó luôn ha không tám tám sáu bốn bốn bốn bốn đó, thì anh chị có thể lên đến trực tiếp để xem hoặc là bên nhà em có thể gửi hàng em bên em cũng có thể bên em cũng có bán và gửi hàng toàn quốc luôn nha còn đấy là cái mẫu camera thứ hai ha mẫu này là dòng camera chống được chuyên lắp ở ngoài trời đó nó có hỗ trợ đen vào ban đêm còn bên đêm nó sẽ có đen và nó sáng hỗ trợ để nó có màu giống như bên ngay vậy đó đó nó sẽ có hai cái bóng bóng này lẹt để hỗ trợ dòng này là mình lắp chuyên lắp ngoài trời thì tất nhiên lắp ngoài trời đừng được lắp trong nhà cũng được ha nhưng mà nó thiết kế chuyên lọc ngoài trời là cái này có khả năng chống nước cho cái màu lúc này là em à, là nó không có chống nước ha nó màu chống nước là lọc ngoài trời đây mấy dòng này bên em cũng đang bán với giá rất là à, khuyến mại nhá anh chị nào có nhu cầu thì cứ à, nhắn tin qua zalo cho em nhá hoặc là bình để lại bình luận ở dưới youtube này cái màu này nhìn rất đẹp nó làm rất là chắc chắn nha cái này nó làm bằng sắt nha đó cực kỳ là chắc chắn đó có cả hai cái đèn này cái này nó có cả có cả mịch thu âm đó và có hỗ trợ bóng đen bên đêm để bên đêm nó dòi mình thấy nó có mau cái này truyền lập ngoài trời cái này đẹp lắm á đẳng cấp lắm đó rồi một cái mẫu thứ ba đây cái màu này là cái màu này rất là trâu bo ha nhìn nó nó như là trâu bo đây cái gượm này ha cái màu này giống như kiểu ngoài đen đèn giao thông camera vô thùng người ta hay lắp cái màu kiểu giống như thế này đó đó nhìn cái sản phẩm bên ngoài hộp là nó thiết kế là ghế gớm luôn đó. <laughs> rồi bây giờ em ở cái này đã nha cái sách hướng dẫn về phụ kiện của nó đi kèm thì nó giống nhau á cái máy cái nào nó có đi coi kèm ha đó đây là camera của nó là như vậy nhìn bọc cái lớp này là ha à. <laughs> Đúng không à, đẹp chưa nhìn nó rất là đẹp cực kỳ đẹp ha à, đây là cái con mắt của nó này ha xoay lên xoay xuống này ở đây là có hỗ trợ đen với bên đếm này ha cái này là còn lắp ngoài trời cũng được lắp trong nhà cũng được nha cái dòng này là thiết kế cho cả ngoài trời và trong nhà nha mà ngoài trời cái này nó quay 360 độ được nha à, nhìn thấy nó quay 360 độ nha dòng này là thuộc trong cái phần khúc là hàng cực kỳ ok luôn này đó nhìn màu đẹp ha cực kỳ đẹp luôn đây là dây kết nối mấy cái sản phẩm này bên em đang còn khuyến mãi nhé nhớ nhận tin quay bên Zalo giúp em nhé là à, đó thì à, một lát nữa em sẽ trích à, xuất một cái số hình ảnh của sản phẩm camera thứ hai nữa là em sẽ hướng dẫn nắm cái bước để cài đặt cái này ha thì mỗi người cài đặt cái này thì khoảng 5 phút thôi 5 phút để cài đặt cái sản phẩm camera này có nghĩa là ai mua về cũng có thể tự cài đặt ở nhà được rất là đơn giản nhé ok qua 5 bước và làm trong vòng khoảng 5 phút thôi rồi ok đợi em một tí nha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 đây một chút xíu ha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 con hơi trời nắng tí xíu nên chất lượng hình ảnh cũng cực kỳ là ok nha góc quan sát cực rộng nha một con camera quan sát như vậy là quá rộng rồi ha